Truyền kỳ mạng lục Tác giả Nguyễn Dữ Truyện chức phán sự đền tản viên Ngô Tử Văn tên là Soạn Người huyện Yên Dũng rất lạng giang Chàng tính vốn khẳng khái nóng nảy Thấy sự tà gian thì không thể chịu được Vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương phương trong làng trước có một tòa đền vẫn linh ứng lắm. Cuối đời họ Hồ, quân Ngô sang lấn cướp, vùng ấy thành một nơi chiến trường. Bộ tướng của Mộc Thạnh có viên bách hộ họ thôi, tử trận ở gần đền. Từ đấy làm yêu làm quái, dân gian có người đến khuynh gia đáng sản vì sự cúng cấp. Tử văn rất là tức giận, một hôm tắm gội chay sạch khấn trời rồi châm lửa đốt đền. Mọi người đều lắc đầu le lưỡi, lo sợ thay cho tử văn, nhưng tử văn vung tay, không cần gì cả. Đốt xong về nhà, chàng thấy trong mình khó chịu, đầu lão đảo và bụng run run, rồi nổi lên một cơn sốt nóng, sốt rét. Trong khi sốt, chàng thấy một người khôi ngô, giống dạc, đầu đội mũ trụ đi đến, nói năng, quần áo rất giống như người Tàu, tự xưng là cư sĩ, đến đòi làm trả lại tòa đền như cũ, và nói Nhà ngươi đã theo nghiệp nho, đọc sách vở của Thánh Hiền, há lại không biết cái đức của quỷ thần ra sao, cớ gì lại dám lăng miệng hủy tượng đốt đền, khiến cho hương lửa không có chỗ nương tựa, oai linh không có nơi hiển hiện, vậy bảo làm sao bây giờ? Biết điều thì dựng trả lại tòa đền như cũ. Nếu không thì vô cớ hủy đền Lư Sơn, cố thiệu sẽ khó lòng tránh khỏi tai vạ. Chú thích Đời Tam Quốc, cố thiệu làm quan thú ở quần Dự Chương, phá hủy các đền thờ những vị thần bất chính. Sau thấy thần miếu Lư Sơn hiện lên đòi làm trả đền, cố thiệu nhất định không làm trả, nên không bao lâu sau bị ốm mà chết. Ý người này muốn nói, nếu tử văn không chịu trả đền thì cũng sẽ làm cho tử văn chết giống như cố thiệu. Tử văn vẫn mặc kệ, cứ ngồi ngất ngưỡng tự nhiên. Người kia tức giận nói, Phòng đồ không xa xôi gì, ta tuy hèn, há lại không đem nổi nhà ngươi đến đấy. Không nghe lời ta thì rồi sẽ biết. Nói rồi phất áo ra đi. Chiều tối lại có một ông già áo vải mũ đen phong độ nhàn nhã, thủng thỉnh đi vào đến trước thềm, vái chào mà rằng Tôi là vị thổ thần ở đây, nghe thấy việc làm rất thú của nhà thầy, nên xin đến để tỏ lời mừng. Tử văn kinh ngạc nói, Thế người đội ngũ trụ đến đây ban nãy chẳng phải thổ địa đấy ư, sao mà nhiều thần quá vậy? Ông già nói, Ồ, đây là viên tướng bại trận của Bắc Triều, cái hồn bơ vơ ở Nam Quốc, tranh chiếm miếu đền của tôi, giả mạo tên họ của tôi, quen dùng trước dối lừa, thích làm trò thám ngược. Thượng đế bị nó bưng bích, hạ dân bị nó quấy rầy, phàm những việc hưng yêu tác quái đều tự nó cả, chứ có phải tôi đâu. Xin kể đầu đuôi để nhà thầy nghe Tôi từ đời vua Lý Nam Đế làm chức ngữ sử đại phu, vì chết về việc cần vương mà được phong ở đây, giúp dân độ vật đã có hơn một nghìn năm nay. Khi nào lại làm việc gieo rắc tai vạ để kiếm miếng ăn như kẻ hoạt tặc kia đã làm? Gần đây, vì thiếu sự đề phòng, bị nó đánh đuổi, nên phải đến nương tựa ở đền tán viên đã vài năm nay. Tử Văn nói, Việc xảy ra đến như thế, sao ngài không kiện ở Diêm Vương và tâu lên Thượng Đế, lại đi khinh bỏ chức vị là một người áo vải nhà quê? Ông già châu mặt nói, Rễ ác mộc lan khó lòng lai động, tôi đã định thưa kiện, nhưng mà có nhiều nỗi ngăn trở. Những đền miếu gần quanh vì tham của đúc đều bên vực cho nó cả. Khù khù một chút lòng thành thực, không làm thế nào để thông đạt được lên, cho nên đành tạm ấn nhẫn mà ngồi xó một nơi. Tử văn nói, hắn có thật là tay hung hãn có thể gieo vạ cho tôi được không? Hắn quyết chống chọi với nhà thầy, hiện đã kiện thầy ở Minh Ti, tôi thừa lúc hắn đi vắng nên lén đến đây báo cho nhà thầy biết để mà liệu kế, khỏi phải chết một cách oan uổng. Lại dặn tử văn, hễ ở mình tỳ có tra hỏi, thầy cứ khai ra những lời nói của tôi. Nếu hắn chối cãi, thầy kêu xin từ giấy đến đền tán viên. Tôi sẽ khai rõ thì hắn phải đớ miệng, nếu không như thế thì tôi đến vùi lấp trọn đời mà thầy cũng khó lòng thoát nạn. Tử văn vâng lời, đến đêm bệnh càng nặng thêm. Rồi thấy hai tên quỷ sứ đến bắt đi rất gấp, kéo ra ngoài thành về phía đông. Đi độ nửa ngày đến một nơi dinh tòa rất lớn, chung quanh có thành sắt cao vội đến mấy chục tượng. Hai quỷ đến nói với người canh cổng. Người canh cổng đi vào một lúc rồi ra tuyên chỉ rằng tội sâu ác nặng không được giữ vào hạng khoan giảm nói rồi xua tay bảo đi ra phía bắc đàn phía bắc tức là một con sông lớn trên sông bắc một cái cầu dài ước hơn nghìn bước gió tanh sóng xám hơi lạnh thấu xương hai bên tả hữu cầu có đến mấy vàng quỷ dạ xoa đều mắt xanh tóc đỏ hình dáng nanh ác Hai quỷ dùng gông dài thần lớn, gông trói tử văn mà giải đi rất nhanh. Tử văn kêu to lên rằng, Ngô soạn này là một kẻ sĩ ngay thẳng ở Trần gian, có tội lỗi gì xin bảo rõ cho, không nên bắt phải chết một cách oan uổng. Chợt nghe trên điện có lời tuyên ngôn rằng, Tên này bướng bỉnh gân guốc, nếu không phán đoán cho rõ, vị tất nó đã chịu phục tội bèn sai dẫn tử văn vào trong cửa điện. Tử văn vào đến nơi, đã thấy một người đội mũ trụ đương kêu cầu ở trước sân. Diêm vương mắng tử văn rằng, Kẻ kia là một người cư sĩ, trung thuần khích liệt, có công với tiền triều, nên hoàng thiên cho được huyết thực ở một tòa đền để đền công khó nhọc. Mày là một kẻ hàng sĩ, sao dám hỗn láo, tội nghiệp tự mình làm ra, còn trốn đi đằng nào? Tử văn bèn tâu trình đầu đuôi như lời ông cụ già đã nói, lời rất cương chính, không chịu trùng nhục chút nào. Người đội mũ trụ nói, ấy là ở trước vương phủ mà hắn còn quật cường như vậy, mồm năm miệng mười, đơm đặc biệt tạc, huống hồ, ở một nơi đền miếu quạnh hiu, sợ gì mà hắn không dám cho một mớ lửa. Hai bên cãi cọ nhau mãi vẫn chưa phân phải trái, nhưng Diêm Vương vì thế bụng cũng sinh nghi. Tử Văn nói, Nếu nhà vua không tin lời tôi, xin đưa giấy đến đền tản viên để hỏi hư thực. Không có sự thật như thế, tôi lại xin chịu thêm cái tội nói càng. Người kia bấy giờ mới có vẻ sợ, quỳ xuống tâu rằng, Gã kia là một học trò, thật là ngu bướng, quá đáng tội lắm nhưng đã trách mắng như vậy cũng đủ trừng giới. Xin đại vương khoan tha cho hắn để tỏ cái đức rộng rãi, bất tất đòi hỏi dây dưa và thẳng tay trị tội, sợ có hại cho cái đức hiếu sinh. Diêm vương quát lớn rằng, cứ như lời hắn thì nhà người đáng tội tru lục, điều luật lừa dối đã sẵn sàng đó, nhà ngươi cớ sao dám làm sự xuất nhập nhân tội như vậy? Lập tức sai người đến đền tản viên để lấy chứng thực. Sai nhân về tâu, nhất nhất đúng với lời tử văn. Vương cả giận bảo các phán quan rằng Lũ người chia tòa sở, giữ chức sự, cầm lòng chí công, làm phép chí công, thưởng thì xứng đáng mà không thiên tư, phạt thì đích xác mà không hà lạm. Vậy mà còn có sự dối trá càng bậy như thế. Huống chi về đời Hán đời đường buôn quan bán mục thì những mối tệ còn xiết nói được ư liền sai lấy lòng sắt chụp vào đầu khẩu gỗ nhét vào miệng bỏ người ấy vào ngục cũ u vương nghĩ tử văn có công trừ hại truyền cho vị thần đền kia từ nay phàm soi lệnh của dân cúng tế nên chia cho tử văn một nửa và sai lính đưa tử văn về chàng về đến nhà té ra mình chết đã được hai ngày rồi Nhân đem những việc đã qua kể cho mọi người nghe, ai cũng kinh hãi và không tin là thật. Sau, họ đón một bà đồng về phụ bóng, đồng lên cũng nói đúng như lời tử văn. Người làng bèn mua gỗ lại dựng một tòa đền mới. Còn ngôi mộ của người khách kia thì tự dưng thấy bật tung lên, hài cốt tan tành ra như cám vậy. Sau đó một tháng, tử văn thấy ông già đến bảo Lão Phu đã trở về miếu, công của nhà thầy không biết lấy gì đền đáp được. Này thấy ở đền tán viên khuyết một chân phán sự, lão đã vì nhà thầy hết sức tiến cử, được đức thánh tản ngài đã bằng lòng. Vậy xin lấy việc đó để đền ơn nghĩa. Người ta sống ở đời xưa nay, không ai không phải chết, miễn là chết đi còn được tiếng về sau là đủ rồi. Nếu trùng trình độ nửa tháng, sợ xếp về tay người khác mất. Nên cố gắng đi, đừng coi là việc tầm thường. Tử văn vui vẻ nhận lời, bèn thu xếp việc nhà, rồi không bệnh tật gì mà mất. Năm Giáp Ngọ, tức năm 1414, có người ở thành Đông Quan, Hà Nội ngày nay, vốn quen biết với tử văn, buổi sớm đi ra ngoài cửa Tây vài dặm, trông thấy ở trong sương mù có xe ngựa đi đến ầm ầm, lại nghe có tiếng quát rằng Người đi đường tránh ra, xe quan phán sự. Người ấy ngẩn trông về phía trước, thấy cách nửa mẫu, người ngồi trên xe chính là tử văn. Xong, tử văn chỉ ngồi trên xe chắp tay thi lễ chứ không nói một lời nào, rồi thoát đã cưỡi gió mà đi biến mất. Đến nay con cháu hãy còn, người ta còn truyền là nhà quan phán sự. Lời bình Than ôi, người ta vẫn nói, cứng quá thì gãy, kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn gãy hay không là việc trời, sao nên đoán trước là sẽ gãy mà chịu đổi cứng ra mềm. Ngô Tử Văn là một anh chàng áo vải, vì cứng cỏi cho nên dám đốt cháy đền tà, chống cãi yêu quỷ, làm một việc rửa hờn cho được cả thần và người. Nhân thế nức tiếng mà giữ được một chức vị ở Minh Tào thật là xứng đáng. Vậy làm kẻ sĩ không nên kiên sợ sự cứng cỏi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Vương Nhì rất mong sẽ đón nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấn like subscribe và chia sẻ kênh Phương Nghị để các bạn khác sẽ cùng được nghe câu chuyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.